Video bây giờ lần đầu gặp em khi phố kia chưa lên đèn giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loáng nắng vụng về hỏi thăm em lần đầu gặp em khi phố kia chưa lên đèn giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loang nắng quán mưa khuya bạn tôi chia tay nhé.